để về chung một nhà tâm trí an toàn nhìn mong anh cười thôi ha, ha, Oh hey boy Nụ cười sao xuyên tim em rồi Và đợi chờ ngày người sẽ up story Oh I'm crazy about you Đợi ngày ngày rồi cũng có đôi khi Vô tình té chạm mặt nhau Mà anh như cơn gió Nhẹ nhàng như có vai kề vai chợt ôm em nơi đó Và người sẽ nói muốn trong tay bước qua em đêm giây phút ta chạm môi lúc đêm hai trái tim chúng ta sẽ về chung một nhà à, vọn vẹn là vài câu hát baby say em nhớ vì đôi mắt cảm xúc trong anh chẳng thể vu tát Vài cái nắm tay và mùi chiều gió lay Tình này đắm say chẳng biết em có hay không Tình anh nói ra như thế thôi Cho anh nhẹ đến hôn bờ môi Vì chẳng thể nói trước sau này tương lai em có còn bên cạnh tôi Có đôi môi là mình nhớ Tình gian dở hôm nay Don't wanna be a crush Chỉ mong mình sau này Được ngắm thơm lên môi em môi sớm mai Từ giờ phải sau có tim anh em sẽ chẳng có Đôi mình đã